Hân hoan chào mừng tất cả các anh chị đã quay trở lại với shop chính lý số điện thoại 033 2277 468 Thì trong clip ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ và sẽ hướng dẫn cho các anh nam giới bác cái biện pháp bác cái cách làm để giúp cho các anh nam giới có thể quan hệ lâu ra hơn các bạn một cách đơn giản hiệu quả 100% các bạn ạ mắc cái biện pháp đốt mà mình muốn giới thiệu với các bạn là các bạn có thể sử dụng các dòng sản phẩm về trái xịt chống xuất kính sớm giống như là trên tay của mình là trái xịt Procomil được sản xuất tại nhật Đức sản phẩm này là dòng sản phẩm trái xịt cao cấp nha các bạn nó sẽ giúp cho các anh nam giới có thể làm tên từ 30 phút thậm chí là tới 50 phút tùy theo cái cơ địa cái sự hấp thu thuộc của mỗi người đây lưu để đã thêm nha các bạn các bạn nam nam mà bị yếu sinh lý xuất tinh sớm hay là cái thời gian quan hệ tình dục cực kỳ ngắn thì các anh có thể sử dụng trong sản phẩm Procomil này để có thể cải thiện cái thời gian quan hệ của mình hơn một cách rõ ràng hiệu quả và an toàn nhất cho các bạn đây hàng của Đức nên các bạn cứ yên tâm về cái sự hiệu quả của nó thành phần chỉ là lidocaine nha các bạn 10g lidocaine nằm trong mức cho phép các bạn ạ à. bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem đây là cái Siprocomil ở bên trong nó sẽ có cái tác dụng hướng dẫn sử dụng nha các bạn cho các bạn có thể yên tâm hơn trong cái quá trình mà mình dùng đó. yên tâm và có thể đọc tìm hiểu các bạn ạ về cách sử dụng nhưng mà nó bằng tiếng nước ngoài tiếng Anh nên các bạn cần phải sử dụng Google dịch hay là các bạn phải có cái bộ ngoại ngữ khá khá đây thì chiếc xịt pro của miêu này với dung tích là 15 miêu thì các bạn có thể sử dụng trên 40 lần quan hệ tính ra thì mỗi lần quan hệ nó cũng không đáng là bao nhiêu tiền cả nhưng mà cái thời gian quan hệ tình dục của mình thì sẽ được kéo dài một cách cực kỳ lâu các bạn ạ đây đấy các bạn thế cái ngay sản xuất và sử dụng của nó nằm ở đây đây bạn các bạn không do cái góc của ánh sáng nha bạn nên các bạn có thể thấy nó không có rõ nhưng mà cái cái sản xuất của nó tháng 7 năm 2018 hàng sử dụng vào tháng 7 năm 2021 thì các anh có thể mua mua sản phẩm chất xịt chống xuất tinh sớm Procomil này để có thể sử dụng những lúc mà cần thiết các bạn ạ bởi vì hàng sử dụng nó cực kỳ lâu nên các bạn có thể sử dụng một cách yên tâm vì sản phẩm Procomil hôm nay là hàng cao cấp chính hãng cho nên nó rất là hiệu quả và an toàn tuyệt đối thì hiện nay trên thị trường xuất hiện rất nhiều sản phẩm là hàng nhái hàng giả hàng kém chất lượng của Procomil các bạn ạ vì thế khi bạn mua sản phẩm này về các bạn phải phân biệt được hàng thật hàng giả mà một trong những cái phương pháp mà đơn giản nhất để giúp cho các bạn có thể phân biệt sản phẩm Procomil chính hãng là các bạn chỉ cần cầm cái nắp và nhật ra các bạn thấy không nó sẽ có cái tiếng đồng rất là rõ ràng đây rất là to nha bạn đây là cái phương pháp đơn giản nhất để giúp cho bài có thể phân biệt được hàng thật và hàng giả quay trở lại về cách sử dụng của sản phẩm Procomil thì trước khi các anh quan hệ với người yêu người tình của mình thì các anh hãy tắm rửa sạch sẽ vệ sinh những cầu nhỏ của mình Phải tốt nhất là hãy cứng cứng cái dương vật lên từ 30 tới 40 phần trăm các bạn ạ đây các anh lắc đê trái xịt các anh thứ hai để bá hơi lên đầu có thân cầu nhỏ sau các anh hãy xóa đều các anh đợi từ 5 tới 10 phút là các anh có thể quan hệ tình dục một cách bình thường rất đơn giản và dễ dàng nhé bạn những cặp đôi nam mà muốn quan hệ tình dục bằng miệng thì các bạn có thể sử dụng một cái khăn ướt để lau qua phân cầu nhỏ của mình nha các bạn cho sạch sẽ trong mình hãy quan hệ nhưng mà các bạn lưu ý khi các bạn lau quá như vậy thì cái hiệu quả của thuốc xịt chống xuất tinh sớm Procomil chỉ có hiệu nghiệm khoảng 80 phần trăm các bạn ạ 80 phần trăm nhưng mà 80 phần trăm của 30 phút thì cũng khá là lâu cũng được 24 phút rồi mình cũng nghĩ mình nghĩ là cũng sẽ đủ để khiến cho người bạn tin của các bạn có thể lên đỉnh sung sướng đấy hang của đất các bạn khi bạn dùng xong thì các bạn phải đầy nắp kín lại nha các bạn đầy kín lại để có thể sử dụng cho lên tiếp theo thế sản phẩm pro của miếng này nó sẽ giúp cho các anh có thể làm tim một cách dẻo dai hơn Con đối với những cái nám dễ nào mà dương vật lúc lên lúc không thậm chí là không lên được nha các bạn cứ mà không cứng trên bảo gì không nghe thì các bạn không thể sử dụng các cháu sản phẩm về trái xịt chống xuất tinh sớm mà các bạn phải sử dụng các cháu sản phẩm về thuộc cương dương các bạn ạ đây trên tay của mình là dòng sản phẩm thuộc cư dưới giặt phan trái số được sản xuất tại nhật bản sản phẩm này với các thành phần chính là 100 phần trăm để từ thiên nhiên giống như là nhân sâm nhung hữu hay là tiến hoan của bao tế tàng cá hổ cốt là những cái bài thuộc đông y các bạn rất mạnh mẽ trong việc vấn đề tăng cương sinh lý phải nam nên các bạn khi sử dụng nó sẽ giúp cho các anh nam giới có thể cương dưỡng cứng cứng cầu nhỏ một cách toàn vẹn cứng cáp và lâu dài nhất tăng kỳ tạch tổ tê rốn tăng cương ham muốn tình dục chất lượng tính chung cụ dụng nhất sẽ chống được sự lão hóa ở các anh nam giới đây cả đâu? vì được làm thải thiên nhiên cho nên sản phẩm nhập phan tay xuống này an toàn tuyệt đối các bạn ạ nên các bạn cứ yên tâm trong về quá trình sử dụng đây là phân mã vạch nha các bạn các bạn có thể chất thông tin từ đây để có thể kiểm tra các nguồn gốc xuất xứ và thành phần một cách đơn giản và dễ dàng nhất đây đây là phần mã vạch thế một hộp của nó là như vậy bạn ạ sẽ gồm 16 viên một viên thì sẽ có đặc dùng trong vòng 72 giờ các bạn tương đương với 3 ngày 3 đêm cực kỳ lâu à, các bạn ạ để mình mở cho bạn xem vào bên trong các bạn đây các bạn đây là những cái viên trụ ở bên trong nó sẽ có con sắn nha các bạn đây con sắn thế khi các bạn sử dụng sản phẩm giảm phát thanh số hôm nay để đạt được cái hiệu quả cao nhất thì trước cái quan hệ từ 45 tới 60 phút thì các bạn hãy uống một viên và các bạn lưu ý rằng khi các bạn sử dụng các trong sản phẩm với thuộc cương dương thì tuyệt đối tránh các chất kích thích như rượu và bia để có thể đảm bảo tác dụng cao nhất của thuộc các bạn ạ các bạn lưu ý điều này nhé đây mình sẽ bàn lại cho kỹ sản phẩm này có thời gian sử dụng cũng khá là lâu bạn ạ một hộp như vậy sẽ có hạn sử dụng là 5 năm nên các bạn cứ yên tâm nha bạn 5 năm kể từ ngày sản xuất cực kỳ lâu rồi chặt phan su thế cái biện pháp cuối cùng mà mình muốn giới thiệu cho các bạn chỉ một cái biện pháp để giúp cho các bạn có thể điều trị dứt điểm được các tình trạng ví dụ sinh lý xuất tinh sớm rối loạn cương dương hay là dương vật không thể cương cứng vân vân thế sản phẩm mà mình muốn là đến đó chỉ là giao sản phẩm phía sữa cương dương ít cho giá được sản xuất tại nước Nga sản phẩm này đến từ công ty Handel Pro nha các bạn đây ít cho giá ít cho giá formen thế ở đây là sẽ có cái phân tem chống hàng nhái hàng giả cả thấy không nó sẽ vừa trơn vừa xanh xuôi nha các bạn đây là phân mã vạch để giúp cho các bạn có thể kiểm tra các thông tin về nguồn gốc xuất xứ nên các bạn cứ yên tâm hàng của nga cực kỳ hiệu quả sản phẩm này nó sẽ giúp cho các anh nam giới có thể điều trị dứt điểm các tình trạng với xuất tinh sớm loạn tuyến dương một cách triệt để các nặng. đây được làm từ các thảo dược thiên nhiên với thể ít cho dễ formen nó sẽ giúp cho các anh có thể bồi bổ tăng cường sinh lý bổ sung lượng testosterone tự nhiên một cách hoàn hảo nhất và nó sẽ có tác dụng từ từ các bạn ạ đây một hộp như vậy sẽ gồm 10 viên thì các anh sử dụng một liều trên của nó là sẽ từ 3 tới 4 hộp tuy khi các anh sử dụng hệ một liều trên thì các anh sẽ cảm nhận được cái sự gọi là rõ rệt về cái khả năng sinh lý và cái khả năng tình dục của mình cái thời gian có thể được kéo dài còn nhỏ thì sẽ cứng cứng một cách tốt hơn lâu dài hơn các bạn ạ các bạn thảo dược thiên nhiên mang thì các bạn phải sử dụng cái thường xuyên đeo đặn là mới có hiệu quả cao nhất các bạn hãy sử dụng một ngày một viên các bạn uống trước bữa ăn 60 phút nha bạn đây một ngày một lần mỗi lần các bạn uống các bạn uống với 200 ml đây 200 ml nước sôi để nguội các bạn mình mở cho bạn xem đây pin sủi các bạn 200 ml nước sôi để nguội nhé các bạn Thế các anh chỉ sử dụng như vậy thì trong một tháng tương đương với 3 hộp thì các anh sẽ cảm nhận được cái sự tập trung rõ rệt của nó. Những anh nam giới nam mà muốn tăng cường sinh lý của mình, muốn cho người phụ nữ thảm phục với cả cái khả năng tình dục, cái khả năng phong thế, khiến cho người phụ nữ thỏa mãn lên đỉnh rẽ ra nhiều lần trong cái quá trình quan hệ thì các bạn liên lạc với số hotline 033 22 77 468 hoặc nhắn tin qua Zalo để được tư vấn và hỗ trợ thêm bên mình sẽ giao hàng toàn quốc đối với hàng chính đảo nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm những lúc mà đặt hàng ở bên mình còn bây giờ mình sẽ xin phép cho tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip lần sau